Mặc dù các đơn vị quản lý vận hành lưới điện đã cảnh báo về sự nguy hiểm, khuyến nghị khuyến cáo và chủ động hỗ trợ các biện pháp an toàn điện, song không ít những cá nhân và tổ chức vẫn không nghiêm túc thực hiện. Đây là đường dây điện trung thế 35 kV, cung cấp điện cho hàng nghìn hộ dân tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đang trong quá trình vận hành thì các nhân viên điện lực phát hiện có một con diều lớn mắc trên đường dây này. Một tổ xử lý sự cố ngay lập tức được điều đến hiện trường cùng xe gầu chuyên dụng. Sau khi xem xét kỹ hiện trường, Phương án xử lý được đưa ra là đốt con diều ngay trên đường dây. Cái diều này nó đang à, bị à, mắc vào đường dây mà đường dây đang vận hành chưa gây ra sự cố. là khi đấy thì mình phải dùng cái phương pháp là đốt để cho nó an toàn. Còn nếu mà trường hợp mà dính vào hai pha mà nó gây ngấm nạch mà nó nhảy đường dây thì lúc đấy thì đã mất điện rồi thì bọn mình có thể gỡ bằng tay được. Năm ngoái, Điện lực Hoài Đức phát hiện 10 vụ vi phạm an toàn lưới điện do diều mắc vào đường dây. Dù năm nay tình trạng này đã giảm hẳn, chỉ còn hai vụ, thế nhưng mỗi lần gặp phải sự cố như thế này không chỉ tốn kém thời gian, công sức xử lý mà còn có nguy cơ gây chập cháy đường dây và ảnh hưởng đến việc sử dụng điện của hàng nghìn hộ dân. Khác với những cái con diều ờ, như trước đây dân gian ờ, chúng ta thường sử dụng đó là diều bằng tre, bằng trúc, bằng ờ, giấy bồi dán thì ở đây quý vị có thể thấy rằng là con diều này dài hơn 3 mét và có rất nhiều những cái bộ phận bằng kim loại để kết nối những cái bộ phận chịu lực của con diều này lại với nhau, những cái dây kim loại, những cái ống kim loại và với cái khoảng cách mà rộng hơn 3 mét như thế này thì khi chạm vào những cái đường dây trung thế như thế kia thì rất có thể là gây ra hiện tượng phóng điện hoặc chạm chập ảnh hưởng đến cái lưới điện. Không chỉ có diều thường xuyên uy hiếp sự an toàn của lưới điện, dịp cuối năm các loại bóng bay, pháo hoa sử dụng giấy tráng kim cũng thường xuyên mắc vào đường dây như thế này. Nếu may mắn chưa gây chập cháy thì có thể xử lý nhanh mà không cần cắt điện. Tuy nhiên, nếu đã có hiện tượng chạm chập các pha thì ít nhất phải mất vài tiếng mới có thể khôi phục việc cấp điện cho các hộ dân. Cái đường dây này mà bây giờ đang bị nếu mà bị sự cố thì mất toàn bộ cái khu chung cư này. Ở đây nó có khoảng độ 2.000 hộ dân và rất nhiều cái khu biệt thự. Để tăng cường quản lý, xử lý các vi phạm trong việc gây mất an toàn hành lang lưới điện, đầu năm nay chính phủ đã ban hành nghị định số 17 trong đó tăng nặng mức xử phạt đối với các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm an toàn lưới điện. Ờ, tùy theo mức độ ờ, ảnh hưởng nghiêm trọng thì sẽ bị ờ, xử phạt vi phạm hành chính trường hợp nghiêm trọng thì có có thể là sẽ bị truy tố trước pháp luật nhân dịp sắp đến đón chào năm mới thì một lần nữa khuyến cáo người dân trên địa bàn thủ đô nên thực hiện nghiêm túc các cái khuyến cáo trên của EVN Hà Nội. Tính riêng trong năm 2020 và quý 1 năm 2021, thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng đối với các tập thể cá nhân làm hư hỏng, gây sự cố lưới điện. Để đảm bảo an toàn cho lưới điện vận hành liên tục, đặc biệt là trong dịp cuối năm, EVN Hà Nội đã bố trí hàng chục tổ tuần canh, thường xuyên theo dõi, giám sát các hành lang lưới điện có nguy cơ gặp sự cố. Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức tuyên truyền vận động người dân không sử dụng diều, pháo hoa, pháo tráng kim, bóng bay, đèn trời gần đường dây điện.